wagu ibai pisho mu khamut na baha agi dai jogu nam was chochia nik nam mu a hot mu na nai shi mut mu hap na mut gagam na pa ya goira wa nam mu gam ha ki chug kwa tuk kam na sapas ku twa duan guman kam na gu shmat na no cham to muan wagu hesu sup tedda jo na gu gunge ko ra cham pai jog da shi nya cham to was bu no mo hap shi chum a ge map na shi wa an pu nyup cham i nyup pinin wa gi le mi yom ba kam na tpu shi hatun an dagat nam watu chinia nam mua. Nam guha po ma na dil pisga kamum ta tet cham to kam nay nyapa yok cham to muanda. Nam gu cham tu hug in ha shi pirga kam na gu Dios kwa pu im nar gu korgan. Wapatet dago Jesus. Tu sil kamanya po am tu dan hadon. Ni hush kur pu iam na pimashuma. Nagu an cham tup to wa gu to na rich baim do kam gu an jil pish. Siya kun gur maran gu Dios. gu hinot poi ba te gun gu kora nang chu ha junia na nyu an me jer poi to dunia ban kamun na gu bus na hek to has bua da gun gu kora an me jer ban kamun poi to dunia ja kani gan na pem gu ka te gi palib ga ma ha gi am na pem tu cham pa nyoi na gu kap to dunia gun gu kora ban hi muar gi jai an hin boi na gu gi lim sin khu ga ge mi pim jo poi pop to ikan na pem mut ba te hap na haj go koing yan na gu ha do duan ja tawap me gi gun gu kora na wa me jer ba hawai ji khaj dam waanji puni up. Haduduan jatan jo habab megin go ko ingan nanwa me jirba hawai jika up. Naguan pijban kamuni hamat to daguhat kam namhuk me puhim na nashiya gungu kora. Gyo namhuk cham me puhim da. Cham to go idug. Jiwa banish matu kanahashwi pirga kam nagungu kora. Namwa puni jo hito kam hinyoin jaguhat kam. Waguharo inu cham to kam hinyoin. Vuj gungu koranat banyot cham to kam noinja. Tusil kamanya poham tuda. Guharoi nashma tatin ko na nyashkain kamop kaich. Hiram nami poi bahimia geo na watuhun jabuin ruginat banyot. Nawagam muhaban watanoi jija. Nawami jircham katuwin chuda. Day nababai jikahis jamak. Nagunot po ni watuhun guharoi. Chamhis jaka mukia goim dagaramban. Nagus chumash kirbap toin gida. Tusil kamanya poam tu da anyan hirmaran gu Dios. Kamaya nam payok mashi kinchugi kankaya guhatkam. Gui nam hapibusan nam koish namischuggam keropto'i poshiv jogu yabamai cham tonapai jok tunat gu poshi hapim toy wagui namin ko himi poi bahimia gam he po wadudua kam gu hai im daban nagugun gu korahata hanin gu im da nya to mulin ya nam wakan duduaka anwa ban kamu nis chomash kira kaboso nam wagam himi bapto ingi da napai cham katomoki nagubu sinya mupto to'i napim to cham agin Pukain kam manhot gunyu koran inban kamun ihamat toda gohat kam nahuk cham katulin chuda. Daina bahawai jikas jamak. Giogoy nahuk pugam mahabahatulin chuda. Hashkopi mami poy popto e. Gilim hishihaim kai jinya panas gopoy nan hashkait. Matgam kam ahiminam pa ju kwishin churi kan kai go koingen muhap na mashiasap na tuk wam haaf so gohatutku. Nangu kabap minya nanya mo baha agin nya na mutuk mi puhi na hashi agun gu kora nanywa chamka hatogin choda dai nanywa habai jika napai chamka tomoke guwa gwe na mutuk cham to kam tu gungu kora pijam tu chokam nanya hot samunam pai me pupom tolin jagam ham newa mau patut dago Jesus an pijban kamun gungu kora ya hamat to dago hat kam namuk me puhim na hasiya gyo namuk cham me puhim kogu cham to an jö khinan ha yugin ja guha pidai na hasin chö da ya pijgunat banyot Chiva ba nishmati kanar silkam na nyash chua aga. Nagutugi kunyap tua aga dagat nun chamban kamun tua aga dagat gunggu kora. Nagur iat daka gat pishia. Hapi nagushmati nar silkam na nyash chua aga. Naguguinat banyot pu ipamatun. Chamaji ikatwa pumkaich. Naguhano na pimit mutuhot nam tuk kapuguhuan nar tuptung da. Hir silkam napkaich na barmiya nin bahim da ban kamun gunggu kora. Kogo ancam to nyamuk ma hina nyam kamu nyok da goharo ya kam ji oingen. Guhina pem gua pem chamat na nyirga kam. Guwa ma na haro yamat to da na pem vas chumash kirwap to ingda. Na guwa uan chujishka guha mua tuljara. No pem hijan dagat. Hap na guhuan na gush chumash kirwap to ingita no nat payuk yap to mat to da na nyirga kam. Na guha pebusan na nagam mahutawin jat gda. Poinam wawish pishoy jam kakan hash tu agimak. Kugucham to hina daiji ban hishmat na hashtua gemagguan. Mat gemape meva na hina nyop to wa na to rich baim do kam na tashin chudak banyot gungu kora. Chamaji sil kam katwa pum kaich. Giona go gungu kora nat banyot. Tui puhamat tun kap na nyan ha shui pirgu kam. Sia kugucham to mo gumashik na ya pahim na twa tuham agijim. Nagugilim hirij uan. Pucham majgo. Daigo uan tam na ban himuar gijat tui ham aginya na pimashak to ingida. Guinapem gu ape map si jokat guni okinapem gu chamvu shamohur kun tehu gin boinyor. Hap ni jokat tapem apoi chamop tehu gin nyat gui banyot. Sia kutir man napem tohin kunya guni okin yungu kora napem sappak wa tish ma chik na hasak gam hamam tenui jija. Mat gam gu hamam kama hin napem vajbai wa machia. Tư napem gu chakui ma tet ke na an hin a getup ka ikmi uan tam na to uanish. Pui kupem vachama napem tehun ja an hin boi gunopim tehugin jagat anjo hama gin jagat nahaja kijbai na pim dunia na wagam hama watene jija gungu kora kugo an cham to inan hija agat poyam tud na pim puin chutun na hirga kam nangushman na pim ashir tutum pucham to kam nui nya pim gu dios gu apim gu yat dai na pim wa hoi jam ugin no haro ya hap pai watu a gim dur pish na haj ugin ja gu wa gu haroi nu tei sil kam si chua aga gam pai pish bi akapim Hap na hai an shiv nain ban kamun ihap tei batu a ga gunggu kora. Tu pesi nyoli nyape mam hash makar. Hapu ma um pem na pem tu pek michegia na pem dek si choa ga na pem hai yoli nja. Guwa na hashi ya gu dio sap si jo katapim. Panas ko pucham tu bai. Kowa gu kamaya hina pai jo kam tu lin chuda gunggu kora. Nagu kamat kiri ya na pem cham tu kam nain. Nagu ka ya gu jago Moises na pimcham tumi ipuhim chuna tashto un anak. Siya kunguan chuy cham agin. gui jogi gui bai agin yahi gushi pui ma pim na pim panas mi pui tu dan chuna tash tu anak cham tur pui himat gam guno pim mi pui him dag na tash tu anak wat hun ja pim gte an hin bui chama shi cho hi nago gumo se an hin ag tup kait mi on tam na tu anak na sak pu ni humai bahim da na jio mir ga kam ka gui na pim go apim ap shi jo kat na tash tu anak pui ku pim cham tu hu gin na chui chu hama agin